Thưa quý vị, ngày 10 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng nhà tài trợ trao tặng bồn trữ nước cho người dân vùng hạn mặn xã Quế Thiện, huyện Vũng Liêm. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ phần nào khó khăn cho người dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng của hạn mặn. đã có 50 bồn chứa nước thể tích 500 lít trị giá 1,5 triệu đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp cùng nhà tài trợ trao tặng cho 50 gia đình là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách tại các vùng bị hạn mặn trên địa bàn xã Quế Thiện. Mấy năm vừa qua là ở xã Quế Thiện này là rất là khó khăn nước mặn về nhà sinh hoạt và đời sống của dân ở đây rồi vườn cây ăn trái và nước sinh hoạt giờ mặt trận ờ, mà tỉnh ủng hộ cho bồn nước bà con đây rất là phấn khởi rất là vui mừng được ờ, bồn đang chứa nước sinh hoạt cho người già và trẻ em thì cũng như thiếu hụt là tới nước bẩn không có nước xài vậy đó mình không nghèo nghèo mình không có tiền bệnh hoài rồi đâu có được khỏe đâu mà đi mua thùng mua gì khởi mừng mình có nước xài để cho mình tắm rửa rồi cho nó khỏe vậy chứ thôi nước mặn nó kích chịch chịu không nổi thì bà con rất vui mừng để rồi trữ nước ngọt sử dụng trong cái mùa hạn mặn trong 2021 những cũng như những năm tiếp theo thì theo dự báo thì tình hình hạn mặn còn xảy ra gai gắt trên cái địa bàn của xã Quế Thiện thì hôm nay thì được ờ, là lãnh đạo các cấp quan tâm đến xã Quế Thiện cũng như là bà con là hỗ trợ bà con thì đây là cái ờ, là rất thiết thực cho bà con trong cái sử dụng là trữ nước ngọt sử dụng trong cái mùa hạn mặn năm nay. Xã Quế Thiện, huyện Vũng Liêm là một trong những địa phương của tỉnh Vĩnh Long chịu ảnh hưởng gay gắt của hạn hán, mặn xâm nhập trong những năm qua. Trên địa bàn xã hiện còn 44 hộ nghèo, 57 hộ cận nghèo, 240 gia đình chính sách chưa có nước sạch sử dụng, hoàn cảnh khó khăn. Hạn mặn năm 2016, 2019, 2020, người dân không chỉ gặp khó khăn trong thiếu nước sinh hoạt mà nhiều diện tích cây ăn trái như sầu riêng, bưởi da xanh của người dân bị ảnh hưởng. Việc trao tặng buồn trữ nước cho bà con trong tình hình mặn hiện nay là hoạt động động thiết thực nhằm chia sẻ hỗ trợ cho bà con có dụng cụ chứa nước ngọt để sử dụng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn gây ra, giúp người dân an tâm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.